Ôi giời, Pina cho anh gối đầu cái nào Ôi giời, ok Hai đứa này, lùi lại Lùi lại, lùi lại Nằm xuống Nằm, nằm, nằm, nằm Nằm thế nào Nằm xuống đi Nằm xuống Siro Nằm ừ. Messi nằm xuống đi Messi nằm gác lên đùi anh đi Gác cái này Messi đây à, làm tí xuống đây nữa, làm xuống làm xuống đi làm nào làm nào ok chưa Xà. nói nằm mùa đông mà nằm kiểu này thì nó ấm thì thôi rồi mấy cái chăn mỗi cái chăn ờ, ba bảy ba tám độ ừ. Thôi Jimmy Jimmy ồn nào quá Jimmy ạ à. Mi à Ồn nào Ok không mọi người Đó Có đứa nào nằm xuống đây không? Nằm xuống đây này Messi nằm xuống đấy ừ rồi không liếm đừng liếm yên pila làm yên đánh cúi đầu ừ. ok có nhìn thấy mặt không ok My ơi My Không ngồi nào Đấy là âm thanh ở ngoài đường chứ âm thanh ở đây Siro nằm yên Nằm xuống Nằm ra Pila Anh gối đầu một tí mà không cho hả Pila ngồi nằm ngồi lui lại đây Không thì con Maxi nằm xuống Để tôi gối đầu Nằm xuống Ok Làm thế Ô, được Rồi nằm yên nằm yên, nằm yên ok được nằm yên đấy rồi nằm xuống đây đó nằm yên đánh gối đầu ừ. ok ừ. <laughs> Pila liếm Melsi là sao hả à? ý của Pila là là thương cảm là phải làm gối đầu cho anh ấy hả sổ được làm gối đầu của anh tưởng dễ à yeah. mọi người ấy mà ai mà mọi người ai mà gần con chó ấy, mà mọi người thấy cái con chó của mọi người nó nó nó nó nó điều chỉnh lực nó không có tốt ấy. nó cứ xô đẩy nó va đập vào nó không có theo kiểu là nó nhẹ nhàng nó nó nó nó nó uh, gọi là nó điềm đạm như là những con chó của mình như là ba các con của mình này thì uh, cái đó là do mọi người là tiếp xúc với chúng nó chưa đủ nhiều và trong cái lúc tiếp xúc ấy thì mọi người không có điều tiết chúng nó mọi người phải điều tiết chúng nó tức là mình ấy, phải là cái người chậm trước mình là chủ ấy mình phải là người từng việc từng việc một trước và mình phải chậm rãi trước thì con chó nó sẽ dần dần nó sẽ theo ờ, giả sử như này là chúng nó nằm yên đấy chứ bởi vì sao bởi vì mình nằm yên và mình muốn nằm yên tức là từ cái ở trong cái cái cái cái thái độ của mình ra ấy, là con chó nó cảm nhận được thì dần dần chúng nó sẽ điều chỉnh chứ nếu mà chúng ta chơi với chúng nó mà chúng ta cũng vẫn còn đang thì trong người vẫn còn đang thì nó có một cái độ động ở trong người ấy thì con chó nó cũng nó nó nó cứ sẽ gọi là nó ồn ào muốn nó yên nên là chúng ta phải yên ở trong người trước bản thân chúng ta phải là tĩnh trước thì con chó nó sẽ tĩnh theo đó mọi người thấy nó nằm nó, nó, rất là uh, gọi là hưởng thụ chứ nó không phải không đó bởi vì con chó nó muốn gần chủ chứ nó không con nào con chó nào nó cũng muốn gần chủ nhá chẳng qua là có những con mà nó ồn ào ấy là nó không biết cách cho nên là nó chỉ được gần chủ một lúc thôi nếu nó điềm đạm ấy thì nó sẽ được gần chủ nhiều thế thành ra là khi mà chúng nó biết rồi và chúng nó theo cái nếp của chúng ta rồi và và và cái bản thân cái cảm giác của chúng ta ấy, con chó nó cũng hiểu cảm giác của chúng ta có hài lòng với cái việc ấy hay không là chúng nó cũng hiểu thì lần sau chúng nó lại cứ thế thôi rồi pila vào đây pila nằm bên trong đây pila pila này đứng lên nằm vào bên trong trèo vào đây trèo qua nào không trèo qua nằm bên trong không nằm bên ngoài vào đây vào bên này trèo qua trèo qua người bước vào đây vào đây nằm ừ? nằm thế á bước hẳn vào trong này này đây tôi gối đầu đến con uh, ờ, Melsi rồi Yula vào bước qua người đi bước vào trong bọn này nó nó không bước qua người mọi người ạ à, ờ, hay như con à, như con pila này là bảo nó bước qua nó không có bước qua này như con siro thì mình bế nó ngày bé mình vần vò nó nó quen rồi thì bảo nó bước qua là nó cũng bước đấy nó bước qua bụng này à, với lại melsi đó nhưng pila bảo bước qua là không bước ừ. pila có muốn lên tivi không muốn lên tivi pila phải sang bên này pila vòng sang đây trèo qua chéo qua nằm từ bên trong nhìn ra cơ thì mới nhìn được chứ còn nếu mà bên ngoài mà gối đầu như thế thì đầu mặt quay vào bên trong nó còn đâu mặt quay vào bên trong thì nhìn nó sao được chào vào đây bước qua pila vào trong này rồi ok rồi nằm quay mặt về đây quay mặt xích vào đây xích đấy pila nào gối đầu đây gối đầu lên bụng gối đầu lên nào nằm xuống đây, xích vào đây này đây mà không thế còn nói năng gì đó ẩm cái này mùa đông không cần phải đắp chăn luôn ừ. tiến lên mì hấp à đó ok không Uh, ờ, kiểu này ờ, mọi người đã thấy thấy thấy cái kiểu nằm của chúng nó mọi người có thấy chúng nó cái cái dáng nằm của chúng nó nó cảm giác nó hưởng thụ cái khuôn mặt của chúng nó nó hưởng thụ không nó được gần chủ nó, nó hưởng thụ nó sung sướng đó siro các cho nên người siro siro ngủ luôn đấy nghe đây này đấy khi mà nằm như thế này ấy là con ờ, poodle nó không tham gia vào đây được à, bởi vì là nếu mà nằm với ba con này mà con poodle vào ba con này nó cọ vào cái là có thể nó bị đau cho nên nó sẽ núp nó sẽ nằm một mình ở chỗ đấy. nó không nằm chung vào đây còn nếu bình thường mà con bút đồ nằm ấy là nó nhảy luôn vào trong lên đùi nó làm cái này nằm xích vào một tí xích nữa xích nữa lên nằm thế xa quá ừ. Ừ. xích lên một tí hmm đó mọi người mà nếu mà à, nuôi các giống chó ờ, một số giống ấy thì nó hiếu động thì nó không chịu nằm yên nhưng mà à, giả sử như là nếu mà nuôi như nuôi rốt này chẳng hạn thì mọi người sẽ rất là dễ để mà con chó nó nó nó nó, nó điềm đạm lại nó điềm đạm ấy thì nó phụ thuộc vào tính cách của từng con nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với chúng nó ấy, là chúng ta nó có một cái độ tĩnh thì chúng nó nó cũng sẽ dần dần nó sẽ tĩnh lại siro nó bắn ngắn bắn ngắn tùy lúc thôi nó chơi lúc nào chơi thì nó phẩm tùy lúc thôi còn cái lúc mà mình mà nằm yên hay mình làm gì thì nó cũng nằm yên thôi đó siro mọi người nhìn siro chứ còn bình thường nếu không thả ra thì nó bắn ngắn chứ nó không có phải là nó ấy nó, nó yên đâu thế cho nên là nó yên nó nó bắn ngắn nó hiếu động thì nó cũng là tùy lúc còn cái lúc nào mà chúng ta muốn nó yên ấy thì chúng nó cũng vẫn cứ yên bình thường chúng ta không phải ừ, quát nạt nó thế này thế kia mà cái cách chúng ta tiếp xúc với con chó con chó nó sẽ biết nó sẽ hiểu bảo nó từ từ hoặc bảo nó ngồi yên thế thôi chứ không không cần phải quát nạt ầm ĩ làm gì nhẹ nhàng nói là là chúng nó hiểu rồi ừ. ừ ngủ đi bà mấy đứa nằm ngủ đi nằm ngủ lúc đi ok gối ở chỗ nào để con uh, ờ, Melsi không bị đau Đó. ok để anh gối ra đây Messi thích anh gối ở đây hả anh sợ là chỗ này là điểm tiếp giáp giữa xương sườn với lại bụng này xương sườn nó hơi yếu gối nó bị nặng có nặng không hả? dễ chịu hả ok thế nằm xuống thế nằm xuống ngủ thôi nằm xuống ngủ thôi ừ, Pira nằm xuống ngủ thôi nằm xuống đi hai đứa xuống nó ngủ rồi đấy Pina có ngủ thì nằm xuống ngủ thôi